cảm ơn long đạt cảm ơn chị minh hòa rồi có rất nhiều người đã sẵn sàng rồi và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì các anh chị cái con đường duy nhất để giúp cho bạn làm chủ được chính mình đó chính là kỷ luật bản thân các anh chị có đồng ý không ạ con đường duy nhất để giúp cho chúng ta làm chủ cuộc đời mình đó chính là kỷ luật bản thân vậy kỷ luật bản thân là gì bao nhiêu trong số các anh chị biết kỷ luật bản thân là gì thì comment kỷ luật bản thân là gì xuống bên dưới đi ạ à. kỷ luật bản thân là gì Kim sẽ định nghĩa cho các anh chị nha Kỷ luật bản thân là gì thông qua câu chuyện con diều không biết là các anh chị chúng ta ở đây đã nghe qua cái câu chuyện này chưa thì câu chuyện này kể về hai người người cha và người con hai cha con đi thả diều với nhau hai cha con đi thả diều với nhau ở một cái cánh đồng rất là đẹp thì người con hỏi cha rằng cha ơi cái con diều của mình nó trên cao kìa nó trên cao kìa tại sao chúng ta lại không cắt cái dây diều đi chúng ta cắt dây diều đi thì con chắc chắn là nó sẽ bay cao bay xa và nó sẽ rất đẹp thì người cha thay vì giải thích cho con thì liền lấy cái kéo ra ông ta lấy cái kéo ra và ông ta cắt cái sợi dây diều các anh chị thử đoán xem con diều này nó sẽ như thế nào nó sẽ bay đi về đâu khi mà con diều bị cắt dây diều đó các anh chị thì con diều bắt đầu đúng như là đứa bé đã nói là bay rất cao bay rất xa bay thật là bay thật xa và nó bắt đầu nó vô địch và nó bay tới bay luôn trông rất là đẹp mắt tuy nhiên có một cơn gió lớn ập đến thì tự nhiên cái con diều này sao anh chị lảo đảo mất phương hướng và bắt đầu là cắm đầu xuống có thể là rơi xuống dưới vực có thể là bị mắc kẹt trên một cái cành cây nào đó thì qua câu chuyện này nó sẽ nói cho chúng ta thấy điều gì con người chúng ta chính là con diều và kỷ luật chính là gì các anh chị chính là sợi dây diều đó người cha không có lý giải với người con nhưng mà ông ta hành động bằng cái việc cắt dây diều có nghĩa là cắt đi cái sự kỷ luật thì tự nhiên con diều sao nó lạo đạo nó bay tới bay lui loạn choạng và sau đó là nó rơi xuống dưới các anh chị sẽ thấy rằng con người chúng ta có cần kỷ luật không các anh chị con người chúng ta cũng giống y chang trong cái tình huống này là sao các anh chị ai cũng thích được tự do không thích bị trói buộc bởi bất kỳ một cái sợi dây nào cả tuy nhiên nhờ vào cái sợi dây diều kỷ luật nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định đi lên bay lên từ từ và càng ngày càng cao và trong cái tầm kiểm soát của chúng ta và các anh chị đã rút ra được bài học gì thông qua cái câu chuyện này cái bài học rút ra trong cái câu chuyện này đó chính là kỷ luật giúp cho chúng ta bay lên bay lên một cách an toàn và kiểm soát chúng ta ngay cả khi chúng ta gặp sóng gió bất chấp nghịch cảnh trong cuộc đời thì chúng ta vẫn có thể an toàn vượt qua được sóng gió và các anh chị sẽ nó nhờ vào cái tính kỷ luật đó các anh chị nó sẽ giúp cho chúng ta cứng lòng và kiên trì ngoài ra kỷ luật là một con đường để giúp cho chúng ta dẫn đến sự thành công ok bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều này là câu chuyện này rất hay thì comment xuống bên dưới là là hay đi ạ à. rất hay thì comment xuống bên dưới là rất hay đi ạ à.